Bạn bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, mất ngủ, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, đã có Cùng chất kích thích, kẹo ke bay đắt Làm hết đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, mất ngủ, tăng cường máu đến vùng vai gáy, các chỉ làm hết đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay Đọc kỹ hướng dẫn khi